thì cũng khoảng hai ba đêm ở hà nội thì à, em thì à, về à, khách sạn đưa con này về thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho chả lý em mà chả lý em thì là bóng bóng bang bang đó <laughs> là thích em ừ. dạ đó thì đủ em vô ừ. có nhân chứ không là em quanh nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu ừ. <laughs> thì trong lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình em không có tính toán luôn nhưng em gọi điện cho thằng em em đến nước mà nó lâu quá à, đợi đợi hồi con này ngủ hồi không hay luôn Ừ. thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn hai đứa cũng hơi ngủ <laughs> cũng chả làm gì hết mà đêm, lan ngủ dạ đêm đầu tiên của em rất chồng sáng rồi đêm, đêm thứ hai dạ <laughs> đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để nắm lánh nạn tiếp dạ đúng có rồi nạn không dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn phải lánh ờ. nạn dạ đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị à là em bị giải cứu luôn hả À. <laughs> trời ơi dễ thương quá à. dễ giải quá vậy em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà à, bà cô này rất hay khen anh giỏi quá anh đẹp trai quá tại mê đó anh to quá anh <laughs> khỏe bà ngày nào cũng khen ừ. à, dạ, thì bà cứ khen suốt vậy, tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có song nhung bộ thận mình cũng khỏe như thường ờ. <laughs> Dạ em là Trần Minh Quang Dạ năm nay 37 tuổi Giám đốc công ty ờ, giải trí DMC Sài Gòn Có làm thêm mảng bất động sản Quang là một DJ rất dạ, là nổi tiếng dạ. Dạ thì em làm DJ à, khoảng được 15 năm rồi Nhưng mà em sẽ hạn chế lại là không nhận nhiều quá để em dành thời gian em đầu tư Rồi mời em Dạ chào chị Vân, chào anh Vin à. <laughs> à, Em là Huỳnh Phúc Thanh Nhân Năm nay em à, là 31 tuổi rồi Em à, làm đạo diễn Thường là những chương trình về ca nhạc, sự kiện hoặc là chương trình truyền hình một hồng một đỏ ở đây em đen thui à. chị với em á bị lấn nước mà chị ở chứa đâu trình xuống đôi giày của ông quang nữa kìa trời ơi chết rồi kim tuyến ủa không phải kim tuyến gai thì anh thuận rất là muốn biết cái mối tình của nhân với uh, quang uh, bắt đầu như thế nào tụi em gặp nhau ở một cái à, sự kiện ngoài hà nội sau hà nội thì tụi em có một cái chuyến đi chơi cũng vô tình gặp nhau ở sapa vào cái đêm noel và dạ, có tuyết đó thì nó hơi lãng mạn cho đó à. dạ vậy thì tuyết rơi thì sao nhân <laughs> lúc mà em gặp ổng á thì thật sự là ổng không phải gu của em gu của em là uh, hot boy láng mịn rồi uh, phải lạnh lùng thì anh này lúc đó em gặp ảnh là ảnh bậm trợn lắm đinh ốc tùm lum á cái style rất là uh, giang hồ mấy anh mà em thích á là phải im im ít nói ừ, mắt hấp hiêm đồ dạ ngồi nhìn xong mắt hấp hiêm lâu lâu ờ ờ nhưng quen là cũng là thuộc nói mà đúng không từ ngày quen ảnh xong là ảnh nói hết phần em đó <laughs> thì trên cái chuyến mà đi Sapa đó đó mà em nhớ là 7 giờ sáng đi tới 7 giờ đêm mới tới Sapa à. thì coi như là em ngủ suốt còn ừ. ảnh thì ảnh nói suốt ừ. em ngồi sau nhân ngồi trước à. thì em không biết làm cái cách nào để chú ý á tại vì em cũng muốn ờ, tìm hiểu này kia ừ. thì nói em chỉ có cách vậy? là em chỉ nói thôi à. sau đó thì hai đứa sắp lá cà với nhau như thế nào hai người ta đứa... tuyết rơi lãng mạn em à. sắp dạ, lá có nghĩa cà. là đợt đó đầu tiên em lên đó tụi em thấy được tuyết của sapa ừ về rất là lạnh ừ. rồi đi ngoài đường là xe là xe gắn máy thì phải che mà giống như là che ờ, cái ni lông cái ni lông à, ngồi thì cô này cũng không có cạ nhiều thí dụ cạ nhiều mình sẽ ấm hơn à, <laughs> cái lâu lâu có cạ chút nhẹ nhẹ thôi ừ. nhưng mà rồi sau cái đêm đó thì sao dạ, thì tụi em ờ, vẫn mỗi người mỗi phòng à. dạ tụi em rất là trong trắng xong cái vụ Sapa thì về Hà Nội thì em chưa có ý gì với ảnh hết trơn á nhưng mà anh cứ vậy ảnh đi theo em hoài nhân ở đây ở Hà Nội mấy ngày để anh đổi vé anh ở lại với nhân lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thế nha qua đường đó chứ em không có à. <laughs> không có ý gì đâu à. là định quốc ngựa di phong đó anh à. à, à, em là giống như qua dạy bên đường đó dạ. dạ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm anh có nghe khi em cưới về mới biết vợ em nó khôn như thế nào còn trước đó thì em nghĩ nó dạ. em lúc nào cũng em không dạ. biết gì trơn á coi như từ sapa là đêm hôm đó xong dạ. em về hà nội dạ. đúng không dạ. rồi à, à, chồng em dụ em là ở à, mấy bữa rồi cái hà nội là đất của em mà ừ. trai em ở đó hơi nhiều cái em hẹn ra cũng à, hình như là cũng đủ mặt á ừ. cái ông... giai cũ hẹn ra gặp em vậy ừ. đó nó gặp nguyên vàng luôn ờ. ừ. không có biết nhậu mà cũng ráng theo em đi ra quán nhậu cái tự nhiên ai cũng tưởng ổng bồ em trơn em em dắt ra để cho ổng dạt qua một bên à. Ờ, mà ai ngờ ổng thể hiện sao cái mấy ai người kia dạt hết bao lâu thì em chính thức làm chủ nhân của cái bông hoa màu <laughs> đỏ kia thì cũng khoảng à, hai ba đêm ở hà nội thì à, em thì à, về khách sạn đưa con này về thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho trợ lý em mà trợ lý em thì là bóng bóng bàn bàn đó <laughs> là thích em dạ đó thì uh, rủ em vô ừ. có nhân chứ không là em quanh nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu thì trong lúc em lánh nạn thì ờ, nó là sự vô tình em không có tính toán luôn nhưng em ừ. gọi điện cho thằng em em đến nước mà nó lâu quá à, đợi đợi hồi cô này ngủ hồi không hay luôn thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn hai đứa cũng hơi ngủ <laughs> cũng chả làm gì hết mà đêm, nay nó ngủ dạ đêm đầu tiên của em rất trầm sáng rồi đêm, đêm thứ hai dạ đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh lánh nạn tiếp dạ đúng có rồi lánh nạn không dạ mặc dù bão đã hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn vẫn phải lánh nạn dạ đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị à là em bị giải cứu luôn hả dạ. trời ơi dễ thương Trời quá à. Em dễ dãi quá em nha <laughs> Em định ờ, cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà <laughs> Sau đó cái tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em cũng mất hết đã hai năm 9 tháng Anh được biết rằng là trước khi đám cưới á em đưa nhân đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không trước khi nhân gặp em thì nhân ờ, cũng ít đi tại vì bận quá cô này cô làm việc ừ. liên tục ừ. em thì thích đi du lịch với lại em cũng coi đó là cái mà để hai đứa ờ, có thời gian ờ, tìm hiểu nhau ừ. thì cổ cũng ra một cái lời thách, cưới <laughs> là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới à, anh à. Ừ thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm thì em phải bào cỡ nào ờ. rồi bây giờ là đã có em bé rồi dạ, đúng dạ. rồi em bé 4 dạ. tháng dạ. 4 tháng ờ. ở với nhau được hai hai năm. năm 9 tháng nhìn nhau vẫn còn tình tứ quá dạ vậy à. có tật xấu gì không em nhân nhiều nhiều chứ nhiều lắm á <laughs> anh nói nhiều kinh khủng luôn vậy hả dạ em nói chị nghe là chị cứ nghĩ cái đêm đầu tiên đi à. là vô là phải làm gì đúng không như ông nói tới sáng luôn á là <laughs> đêm thứ gì ông mới làm đúng không đêm thứ nhất là ông nói thôi dạ đó nghe đêm... là em thôi em em em làm đại đi để cho mít nói đúng không <laughs> anh giờ anh nói về là đúng á sáng em sao? dạo lâu quá anh hiểu không mà xào luôn sân ngồi xào luôn đi thôi đừng nói nữa ừ. xào luôn đúng rồi đó thì anh biết em thì em hai đứa ngủ chung ờ, ngủ chung sáng vậy, ổng nói tiếp <laughs> ờ, ổng nói mà ổng còn vậy nè em hiểu không ờ rồi cứ dạy là hai người phải phải muốn hòa hợp với nhau thì phải sao sao sao sao cái <laughs> Ủa cái gì kỳ á Ủa em đâu có định làm gì á <laughs> Mình đánh đá vào đường á à, ờ, Dò đó, dò đó, một dạ, mình đó dạ. nhưng mà anh cứ vậy đó anh cứ đều đều em em em em em, em. ông nói riết qua riết hỏi nói nữa rồi làm luôn <laughs> ông có nó sợ ngủ ngủ giống như cái chuyến xe dạ. mà <laughs> thành bữa sapa ờ, đó nó mừng cho rồi chứ đang ngủ con bé thì mê ngủ còn thằng này thì mê nói nên con bé nó ông chạy ngủ. xe ông chở đi ăn mà ông cứ quay lại ông nói hoài nửa tiếng chưa về tới nhà ông cứ quay lại ông nói chuyện vậy <laughs> ờ, có bòi nói nhiều nữa. cái này em nghĩ là nên chia sẻ có nghĩa là hai cái kỹ năng và rất cần cho người ờ, những người phụ nữ và những người đàn ông luôn đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng động viên có nghĩa là qua cái chuyện của em á thì em mới thấy được nhân là người rất kiên nhẫn để nghe em trong khi đó em không tìm được ai nghe em không tìm được ai nghe em à, và cô này rất hay khen anh giỏi quá anh đẹp trai quá phải mê đó anh to quá anh khỏe bác ngày nào cũng khen ừ. à, dạ thì bạn cứ khen suốt về tự nhiên người mình lúc nào nó cũng à, không có xăm nhung bộ thận mình cũng khỏe như thường đôi lúc à, đàn ông thì à, trong nhà họ không được khen nhiều và họ không được lắng nghe nhiều thì họ mới ra ngoài họ tìm người lắng nghe cứ ở ngoài mấy cô đó thì chẳng hạn như là cứ khen đấy anh là số 1 ừ. ờ, anh là rất là dai anh là rất là dẻo kiểu vậy thì ừ ai khen mình mình thích người đó ừ. còn về nhà bà vợ tầm bày ờ, bèo quá kiểu mà cứ chê nhìn mặt anh hiểu cái gì nó cũng vậy giống như vợ nấu cơm thì chồng cũng phải khen ừ. à, chứ không khen thì nhiều khi người ta không biết đâu làm xong cũng chả được công nhận được để làm gì ra cái đó nó là doping trong tình yêu đó ủa rồi rồi ừ. sao rồi cuối cùng là có một tật xấu nó nhiều thôi còn không gì còn cái tật xấu nào nữa à? ảnh rất là mê điện thoại không phải là mê điện thoại mà là mê công việc khi mà em làm việc thì em có một cái sự tập trung kinh khủng Nghĩa là ai nói gì cũng nghe, làm gì cũng nghe Nhiều khi điện thoại gần hết pin luôn, em cũng không biết Từ 6 giờ sáng là anh có thể dậy Và cái thứ đầu tiên anh ra tới là cái điện thoại Xong rồi là anh sẽ như dậy suốt ngày cho tới khuya mà 10 giờ ok Rồi xong việc là ừ, Lúc ngủ. nào sợ tới vợ Hỏi những cái chuyện ngủ quá, chuyện kể người ta đi Trời ơi, tôi cầm điện thoại hoài Sau 10 giờ đó Không có, sao 10 giờ lại lái rồi 10 giờ lại là là đang ngủ rồi Em ngồi kế bên cạnh ảnh Em kể câu chuyện hoặc là em thấy một cái hình gì vui vui em cần chia sẻ anh ơi coi nè cái ổng cứ về về về em trong điện thoại của ổng không ngó qua khoảng 5 phút sau ổng chợt nhớ ra là hình như là em mới kêu ổng thì ổng quay qua ở nãy em kêu anh gì vậy ừ. mất hết còn gì nữa bình thường thì ảnh sẽ làm về làm về nhạc cho các chương trình thì sẽ cũng cộng tác với nhiều đạo diễn còn em mà ngồi làm với ổng là chỉ có khóc thôi lý do lý do là ổng ổng ổng ông bà tì bà trả lương thấp quá anh ổng ờ, trả luôn á ngoài trả lương em cao hơn bên em làm anh đâu được tính lương nó phải khó chịu cái gì mà lý do tại sao em phải khóc vừa không nghe lời vừa phản bác nữa ừ. dạ em thì chỉnh chu à. à nên em không làm gì qua loa được hết ừ. Ờ, nếu mà đủ 10 gạch đầu dòng yêu cầu thì em bắt đầu mới tìm ra đáp án ừ. còn nếu mà chỉ có hai gạch đầu dòng thì em không làm rồi còn gì nữa nhân hết rồi anh còn thằng sáu nữa không tao đang hỏi nhân mà chặn lại hả quang hết rồi chưa anh. tới em đâu nghe chút nữa sẽ tới phần em từ lúc em có em bé đó à. thì nó sẽ có những cái chuyện rất là nhỏ thì, nhưng mà cảm giác giống như là ổng ham ham chơi mình không nói cái là ổng không có có để ý thí dụ như là mỗi ngày đúng 6 giờ sáng là sẽ bưng con xuống cho bà nội thì cái chuyện đó nó chỉ có ba bước thôi bưng con mở tủ lạnh ra con. lấy bình <laughs> lấy bình sữa cho bưng xuống cho bà nội ngày nào cũng phải hỏi em là bình sữa để đâu em <laughs> trong khi bình sữa thì lúc nào cũng nằm trong tủ lạnh em nhớ cái lần đó là cái cái cái chuyện mà hút sữa ra và để dành cho con đó thì thật sự đó là rất là quý sữa thì em mệt quá em mới nói là anh ơi anh nhớ đem đem sữa xuống bỏ tủ lạnh ok 4 tiếng em thức dậy bình sữa còn ở ngoài hư mất tiêu ừ. rồi em giận kinh khủng luôn không biết giận điên luôn á có nghĩa là coi như là hay lơ là yeah. Dạ. rồi anh hết anh chưa? đừng hỏi nữa anh đừng hỏi nữa Hưng Hoàng nè em <laughs> Tính em không muốn kể xấu cho vợ em Ôi, em để em để anh rồi, Em để anh đâu okay, em sẽ nói <laughs> Tính cô này thì cô chỉ thích chơi game ừ. Đó cũng là cái máy điện thoại Thật sự cái thời gian cầm điện thoại ít hơn cổ Bả chỉ thấy được em cầm điện thoại chứ bả không thấy được bả cầm điện thoại Rồi còn gì nữa à, ờ, Cô này cũng tham việc Tham việc cực kỳ Tham công tiếc việc là Làm đến cái ngày mà đi đẻ cũng còn làm Có bầu còn có khoảng 5 ngày để vẫn làm việc được bật phải tham lên bên kia làm bên này điều khiển làm việc từ sáng đến tối mình xong việc á là bắt đầu đi bệnh viện 3 ngày nằm coi nhất cái lưng lên không nổi ai cũng ham công tiếc việc hết đúng không nào ừ. thì Thôi anh, em. thì anh thấy mình làm nhiều thì mình phải xả stress bằng chơi game đúng không anh <laughs> có lần đó em với anh đang ở tây ban nha đang đi chơi cái em chơi game cái ổng kêu là em dẹp game đi à, à, hai đứa mình đi ra ngoài còn có mạng nữa để chơi xong rồi <laughs> rồi đi ổng hỏi em vậy nè bây giờ em chọn anh hay là em chọn game chị biết trả lời sao không em chọn game <laughs> trả lời luôn đóng cửa đi ra ngoài luôn không biết làm gì luôn cái chuyện mà điện thoại đó không phải là chỉ có vợ chồng em đâu gần như bây giờ ừ. là vấn nạn của tất cả các gia đình luôn á chia sẻ luôn có nghĩa là uh, mình mở mắt ra một cái cái cái đầu tiên á mình Nghĩ để tới. tâm tới phải là cái điện thoại trước yeah. Dạ. ngộ vậy đó là cái tay nó gần như là một quán tính luôn rồi là ừ. cái tay cầm cái điện thoại mà chị cũng vậy mà ông xã chị cũng vậy luôn chị đi làm này nè chị còn bỏ đi được nghe chị nhưng mà với ông này là không luôn trong chương trình nè ngơi ra một cái thôi là pin phải cầm cái điện thoại liền <laughs> đó ông này cái cái liều lượng của ông còn dễ sợ hơn hơn hơn chị nữa nếu mà mình nói để mà mình thay đổi cái tập quán đó cái thói quen đó đó thì nó rất là khó chị mới nhớ lại là bây giờ con nhỏ con nhỏ gái của chị luôn mới đây thôi là lúc nào nó phải cần đến chị nhưng mà gần như là bây giờ khi nó lớn lên bắt đầu nó biết sử dụng điện thoại rồi là có những lúc bên mình nó quên mình nó quên mình chỉ đến khi nào nó bệnh hay khi nào mà bắt đầu nó nó nó ngủ á thì lúc đó nó mới ờ mẹ ơi nó cần đến mình rất là kinh rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm luôn ừ. thành ra là mình cũng chỉ biết chia sẻ với nhau thôi chứ mình cũng khuyên được tại vì ừ. mình cũng vậy mình khuyên ai bây giờ sống trong cái thời đại công nghệ này mình không thể lạc hậu được mình phải tiếp cận với với tất cả những cái thay đổi những cái tiến bộ của mọi việc xung quanh bằng cái smartphone đó của mình nhưng ở một khía cạnh nào đó mình cũng phải tự biết tiết chế chúc cho quang bệnh nhân hạnh phúc nha rồi xin chào cảm ơn tụi em đã đến với chương trình nha dạ. cảm ơn anh chị dạ. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em là Đức Anh, năm nay 37 à, tuổi và em đang à, công tác tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị, em chào anh ạ. À. Dạ, em là Trúc Hà, năm nay 28 tuổi, à, đang công tác tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em có em bé chưa? Dạ tụi em đang có một em bé trong bụng yeah, dạ, Chúc mừng Mấy tháng vậy? À, em bé của tụi em 6 tháng rồi ơi Rồi bây giờ Đức Anh ơi à, Em và cô giáo gặp nhau như thế nào? Dạ nếu như mà không có internet và không có điện thoại di động Thì thật ra bây giờ hai tụi em không có ngồi đây À, trong một cái, cái, cái câu chuyện của năm 2015 thì có một uh, trận chung kết chương trình đường lên đỉnh Olympia à, thì em thì uh, rất là thích cái chương trình này cho nên ngồi coi rồi nó có một câu hỏi liên quan tới um, địa phương là quê của em đó là à, thành phố phan rang tháp chàm sau khi mà xem xong chương trình em cảm thấy là nó không có thỏa mãn được một số cái của mình cho nên là mình lên mình chém gió trên mạng xã hội thì vô tình kết nối được với bạn này à, bạn này vô comment đúng không dạ nó nó là một câu chuyện dài chắc nhờ bạn này bạn kể <laughs> sao em dạ thì à, anh viết á là tại sao lại hỏi là thành phố nào có nhiều từ nhất trong số các thành phố của Việt Nam mình á ảnh vô anh nói là trời câu hỏi không phải vậy không phải là từ phải là âm tiết xong em nghĩ cho anh này chắc phải đồng môn với mình hay gì thì à. mới có cái sự nhạy cảm giữa từ hay âm tiết à. như vậy cho nên là em rất là tán đồng quan điểm của anh này tại vì em nghĩ là đó là âm tiết còn từ không là chưa biết đó cho nên là em nghĩ là ừ, trời hay quá nè có một anh này chắc là đồng môn của mình nè mà đồng hương nữa mà à. bao nhiêu lâu đây mình không có biết à. xong rồi vô tình thì cứ nói chuyện kết nối qua lại rồi bây giờ kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên mà hai bạn đi chơi với nhau như thế nào thực ra nó cũng không phải là là là đi chơi với nhau mà em đưa bạn này tới cái chỗ bạn đi chơi ừ. thấy bạn này ở sài gòn thế em nói thôi được rồi để em vào em chở bạn đó đi một cái cuốc xe đó nếu bây giờ tính theo grab rồi chắc cũng phải được 120 ngàn dạ trời lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đời em vô cùng ấn tượng luôn tại vì ảnh chở em đi từ quận nhất xuống bửu long ở biên hòa xong ảnh quay về quận 9 thì trên đường đi ảnh chở em đi trên đường tự nhiên ảnh để tay lên đùi em xong rồi em em hết sức lực giật mình á nhưng mà sau đó em cũng coi thử coi là ảnh ảnh có làm gì quá không thì thật ra chỉ có để tay lên đùi xong rồi nói tiếp một vài câu thôi cho nên là thấy à, hóa ra là cũng đứng đắn dạ. rồi đi xe có thắng nhiều không Dạ anh này anh được cái là chạy xe rất là cẩn thận Chạy có 30 km trên giờ thôi ừ. à. Nhưng mà về là kết luận là người đàng hoàng Dạ đó, đó. Nhưng mà để tay trên đùi thôi, để lâu không? Dạ như thế này thực ra là cái lý do em để tay trên đùi nó rất là đơn giản Nam thì em tin vào cái sự mạnh mẽ của ừ. Nam rồi Cho nên là em không có ờ, để tay trên đùi người ta Nhưng mà khi chở một cô gái nào đi á Thực ra là gì? Em rất sợ là bạn ngồi không vững hoặc là không gác lên thì mình để tay đùi mình sẽ cảm thấy là bạn đó có gác lên được cái cái cái cái thành ở phía sau xe hay không và ngồi có vững hay không khoảng cách với mình cự ly như mình như vậy an toàn cho bạn đó chưa chu đáo dễ sợ luôn á cho nên ờ. em mới đặt tay lên đùi thôi chứ không có ý đồ gì khác à, đó giờ em đặt nhiều cô chưa em cũng không có đếm được hết cho nên là không biết bao nhiêu rồi kể từ lúc mà đi xe chở như vậy đó đến lúc yêu nhau thì là mất khoảng thời gian là bao lâu dạ chắc vài ngày Dạ, dạ, lâu lắm luôn hồi đó lúc đó ảnh hạ thính em tích cực nhiệt tình lắm ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết đó nhưng mà lúc đó tại vì em nghe là anh này hơn em tới 9 tuổi nè xong em nghĩ là ừ, mình thì cũng không thể nào yêu qua đường được mình quen người 9 tuổi thì mình phải có trách nhiệm với người ta ừ. em dùng vài ngày đó em suy nghĩ <laughs> em suy nghĩ có thể có được không rồi sau đó cái mối tình của các em nó tiến triển như thế sau nào sau hai ba ngày đó sau, sau hai ba ngày, 3 ngày. Dạ, dạ. em em có rủ bạn này đi đâu nữa không cái ý đồ của em là bạn đầu em rủ đi gặp ma à. thì có hai cái địa chỉ gặp ma rất là nổi tiếng Ủa một giận. là đó địa chỉ à. của ờ. chị hồng vân hai là cái cặp ma của sân khấu thế giới trẻ cũng nơi uh, lúc đó là em đang học á năm Dữ cuối á à. đó thì khi mà thăm dò thì bạn này bạn nói là bạn rất là sợ ma và nếu như mà là bạn có thể xỉu tại sân khấu thì em mới nghĩ là đôi khi cái thiệt hại mình chưa biết được đường nào mà mình lần đâu ừ. cho nên là thôi mình an toàn là trên hết ừ. do đó là tụi em cũng rủ đi xem những cái vở kịch nhẹ nhàng thôi và ừ. đặc biệt là đi coi phim nhưng mà thật ra vô coi thì cũng chả coi đâu vô là xong là bạn bình luận không à rồi cái dạ. lúc mà đi coi phim với coi kịch đó sao anh ấy có có có có thực sự là chú tâm vào phim không ảnh ờ, là người ờ, đầu tiên dắt em đi coi kịch ở sài gòn Em thấy coi kịch có cái thuận lợi gì mà cần phải chia sẻ cho các bạn nào đang hẹn hò Coi phim á, tắt đèn hết một lần và mở đèn một lần ừ. Nhưng mà coi kịch thì không, coi kịch thì tắt đèn, bật đèn, nghỉ giữa chừng Cho nên đó là thời điểm tới là các bạn có thể tiếp tục đắc thính nhiệt tình ở đó có nghĩa là em đi xem kịch thì mình được rắc thính tới uh, nếu mà năm màn thì mình cũng được bốn màn đúng không dạ, bốn dạ. màn tắt đèn chuyển cảnh dạ, tắt đèn chuyển cảnh phim cái là lần một thôi phim nó là thiệt hại rồi ảnh có hành động gì không Dạ, hành động trong âm thầm lặng lẽ thôi Em thấy có một câu hay lắm là mọi người có nói là cọc đi tìm trâu Em nghĩ là thời đại bây giờ các bạn nữ tinh tế nên là thuận nước đẩy thuyền á <laughs> Tức là khi mà mình mình bật đèn xanh cho người ta Khi người ta bày tỏ những cái hành động cử chỉ như là nắm tay hay hôn hay gì gì đấy Bạn ấy cũng đưa nước đẩy thuyền đúng không? Dạ, <laughs> đưa nước mà nước lớn luôn á <laughs> Ủa rồi là bây giờ hai bạn lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em à, được à, hơn 2, năm. năm dạ. Hơn dạ. 2 năm rồi, bây giờ đang có baby nữa. Dạ. dạ. Thì suốt một năm đầu mà lấy nhau hôn nhân á là là là là tụi em có cái cọ sát về về tính cách á, về cái tôi của nhau á nó có dữ dội không? Dạ thực ra là chỉ có một vấn đề là bạn có kế hoạch mà bạn không bao giờ chia sẻ 100% ừ. và khi chỉ còn 30 giây để diễn ra kế hoạch đó là bạn thay đổi. À, Ví dụ hôm nay mình ăn gì em cũng không biết nữa ăn bún bò được không bún bò được á anh rồi xong tới ngay trước cổng quán bún bò hả mình chuyển qua mình ăn phở nha đó thay ờ, đổi mình nhanh lắm vui chưa tới phở à hay là mình lại cô ngược qua mình ăn cơm đi dạ ờ. thì nó xung đột ở cái chỗ đó thì nhiều lần cũng ờ, hơi bị nổi nóng nhưng mà cái đó nó coi như mình có thể xếp vào đó là cái tật xấu đó gọi là thay đổi bất thường ấy. À, mà thay đổi hay như thế này nữa là cái con đường đó bạn không có biết đâu ừ. nhưng mà trong cái cảm tính bạn vợ em á thì bạn nghĩ là à, bạn biết và dạ, bạn chỉ nhiệt tình đáng lý đi thẳng thì bạn kêu cua trái quẹo phải và khi mà gặp một con đường cục thì bạn nói ủa em đâu có biết cái gì đâu thôi rồi rồi vợ em có hay ghen dạ thật ra em nghĩ đó không phải ghen nhưng mà có một cái kiểu rất là khủng khiếp là hễ mà có một cô gái nào úp cái một cái tấm ảnh nào đẹp đẹp lên hoặc là em úp một tấm ảnh nào lên mà một cô gái nào đó vào khen thì giờ em ngay lập tức ở dưới là sẽ đưa một cái comment bóc phốt hoặc là lưu sẵn những cái ảnh dìm hàng của em á ví dụ như là em đang làm một cái tư thế khó đỡ em đang ngủ hay là em đang cạo gió mà bị ấy rồi gì đó ờ. là sẽ lưu sẵn những cái ảnh đó đến cái thời điểm một cô gái nào đẹp đẹp mà vô máy màu cái là đây xin gửi người chồng một cái bật lên là coi như mất toàn bộ những ờ. cái đây xin gửi người chồng thôi là bên kia là tự dạ. dùng bao nhiêu hình ảnh là dạ, coi dạ, như là coi như là biến hết em em mặc bộ vest này lên thì bạn có thể chọn ra một cái tấm ảnh là em rất là bằng mặc cái quần lửng rồi đang Ờ, la như một cái thằng thằng khờ trong một cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam vậy chẳng hạn ờ, vậy ờ, là bạn up lên để minh họa là cuộc đời nó không phải lúc nào cũng bóng bẩy như vậy phốt phốt chồng cái này thì đối với chị lại không phải là tật xấu mà rất là thông minh trong vấn đề chuyện trong cái chuyện gọi là quan hệ vợ chồng á có có trơn tru có có thuận thảo có hòa hợp không <laughs> dạ thực ra là năm nay tụi em là tròn 2 năm sau ngày cưới thì tụi em mới có em bé rồi gần một năm thì tụi em đã sẵn sàng rồi nhưng mà hơn một năm sau đó thì không có dấu hiệu tích cực chuyển biến chồng em nói em là không có cầu thị các anh chị em dùng cái từ nó hơi ờ, bóng bẩy một tí thực ra em không có nói thẳng trên vấn đề vâng. không có một thái độ cầu thị đúng mức trong cái chuyện gần gũi với chồng <laughs> dạ em chỉ kết luận như vậy thôi dạ tại vì cái là sinh hoạt của ảnh á công việc của ảnh hay thức khuya mà em thì hay đợi em đợi đến khi mà ảnh lên ngủ cùng thì em cũng buồn ngủ rồi dạ em hay lấy lý do là thôi tức em là buồn cái ngủ đồng rồi. hồ sinh học của hai dạ. người là không có khớp dạ chưa không có khớp Anh không có khớp được với ai đâu chị Ờ, em nghĩ là ờ, khi mà tiên trách kỹ thì hậu trách nhân nghĩa là tại sao ngủ cả ngày rồi mà vẫn tới giờ đó vẫn đi ngủ sớm đúng không gì nó nói cũng được hết trơn trời à. em em em em cũng đặt lại ngược lại nhưng mà em không dám nói ra nói ra sợ lại sức mẻ tình cảm vợ chồng cho nên là lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu thôi em có gì bữa nay mới nói ra đó dạ, bữa nay nói canh ra lên đó. truyền hình em nói luôn dạ trúc hà <laughs> bữa nào dạ. ngủ cho đã tới tối thức cho anh dạ không nhưng mà em thấy ảnh nó cũng đúng tại vì khi mà em tỏ thái độ cầu thị thì em có con thiệt à. thôi bây giờ nói chung là đã cầu thị rồi đúng dạ. không rồi bây giờ tới em đó trúc hà dạ anh ấy có tật xấu gì không dạ thì đó em nói là ảnh ờ, có cái nhịp sinh học á nó không có bình thường ừ. và có một chuyện nữa nhà em thì em hay đùa mọi người là ừ, đây không những là bạn đời mà còn là người anh người thầy người cha ừ. hỏi sao vậy tại vì ừ, em không giữ tiền ừ. tại vì em thứ nhất là em tiêu xài cũng hơi hoang phí ừ. cái thứ hai là tại vì em thấy ảnh lớn em á cho nên là ừ. em thấy có một sự tin tưởng ừ. cho nên là tiền trong nhà là ảnh giữ rồi ví dụ như lâu lâu em hết tiền cái ảnh lại cho em ít ừ. dạ đó mỗi lần anh cho vậy nên thấy giống như là ba em cho em vậy đó <laughs> dạ đó. còn gì nữa không nói chung là anh đi làm với sinh viên nhiều quá làm với tuổi trẻ nhiều quá ảnh có bị trẻ hóa không dạ ảnh bị trẻ trâu á trẻ trai anh né cái từ anh né cái từ ủ nhi đó em dạ tại vì á em á học ngôn ngữ học xong rồi em ờ, kiểu như là em không có thích dùng tin cốt á nhưng mà chồng em thì lại rất thích dùng tin cốt Ừ, ca ca ca ca rồi ai hi rồi ai love you bạc bạc đồ kiểu ờ. vậy trời đất ơi em không tưởng tượng được luôn rất trẻ trâu ông nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó đức anh <laughs> rồi nhân đây thì bây giờ mong muốn đức anh thay đổi điều gì dạ em nghĩ là ảnh cứ như vậy là được rồi dạ em uh, không có mong muốn gì hơn hết á ảnh cứ hài hước vui vẻ rồi <laughs> ảnh biết rất biết quan tâm mọi người cứ như vậy thôi là khoái em vui rồi dạ rất là ờ. khoái cho nên em nghĩ là em không có chọn vợ nhầm và em không mong muốn em... vợ thay đổi gì dạ không? em chỉ mong muốn là vợ ờ, sức khỏe của vợ em á là sẽ luôn luôn nó, nó đủ tăng đầy. lũy ừ. tiến hơn và à, làm sao thứ nhất là là cái lịch sinh hoạt sẽ ổn định hơn cái thứ hai là sau này cũng cầu thị hơn có sức khỏe thì mình mới có cầu sự thị. cầu, <laughs> cầu thị thì đó bây giờ thực ra là đã cầu thị rồi mới có kết quả ừ. đúng không ừ. nhưng mà nói nghe nè những cái bạn mà đã từng có những lúc không cầu thị á thì là cái nội tiết tố nữ trong người sau khi sanh đó em nó sẽ thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cái chuyện cầu thị hay không cầu thị thành ra là em phải theo dõi kỹ khi mà cổ xanh xong ừ. thì em sẽ phải rà rà thử coi coi là cổ có thuộc trong những tiếp phụ nữ mà sẽ bị thiếu cái nội tiết ừ. tố nữ sau sinh hay không rồi là tránh cho cái chuyện mà bị cảm giác là bị bỏ rơi sẽ dễ trầm cảm yeah. Ừ. Dạ. hai cái đó mà nó trộn lại là coi như là em khỏi mong muốn cầu thị luôn đó dạ. là tự xử mình ơn luôn đó không đó, nghĩ là với chị đó nghe dạ cảm ơn dạ, chị chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông yeah. đúng ngày khai hoa nở nhị và các em sẽ luôn luôn yêu thương nhau chia sẻ nhau và hạnh phúc mãi mãi trọn đời yeah. cảm, ơn tụi em nha chào ờ, anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả Em là Hoàng Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, em lái xe và em đến từ Nghệ An, giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Năng Khiếu, năm nay 27 tuổi, à, hiện là nhân viên văn phòng. Quê thì ở Bình Thuận nhưng mà sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ cái tên gì thấy ghét vậy tên quỳnh thì năng khiếu <laughs> đi đâu ai cũng nói cái tên hết nhưng mà hỏi mẹ thì mẹ kêu ba mẹ đặt cái chứ mẹ cũng không biết không biết là cái việc cái mối tình này nó sẽ bắt đầu từ đâu nè thì người ta đi xe của ông này <laughs> Ủa, em là em lái em là lái xe tải hay là xe gì dạ xe hồi xưa là đi chở sếp đi tỉnh giờ bây giờ quay về lái xe tải ra thành phố vậy là tôi đoán trật Đó rồi không? trật quất luôn thôi bây giờ nói đi <laughs> có chị kia chị làm cùng cho số điện thoại vợ em nhỏ đó nó dễ thương lắm mày đi tán thử tán coi hẹn vợ ra công viên này là gặp vợ hẹn qua quán cà phê rồi em gặp vợ em thì là cái ấn tượng đầu tiên của em về cô gái này như thế nào vì hồi xưa nhỏ con lắm, nói cũng nói nói nhiều á. Gặp ảnh thì à, nói chung là to cao cũng đẹp trai nhưng có cái điều là hồi, hồi đó răng còn bị xuống. <laughs> ảnh ít nói lắm đi chung với anh kia anh kia nói không à. Anh kia hỏi tên tuổi ảnh cái ngồi anh mím mím anh cười chứ cũng không dám cười rộng nữa tại <laughs> xấu hổ. Cũng thấy được được tại vì thấy tính hiền mà cái mặt cũng hiền thiệt. Ừ. Mà chị không biểu sao mà em em tán được cái cô này hay thiệt á tại vì lúc nào em ngơ ngác vậy nè, em ngơ ngác. <laughs> có nghĩa là khi hai đứa gặp là chắc mình cổ nói thôi còn em cứ ngơ ngác em nhìn vậy thôi đó phải không <laughs> anh hỏi thiệt nha từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ em có bao giờ gây lộn với vợ em không có chứ nhiều lắm <laughs> gây lộn có bao giờ thắng vợ không dạ không thua không à <laughs> thua chắc luôn à tại vì lúc đó anh cũng hay ghen lắm em thì cũng coi như ảnh là người đầu tiên nhưng mà trước đó thì có cái anh kia là mới tìm hiểu vậy thôi chứ chưa có tính chính thức ừ. quen gì cũng cũng thiệt tình kể cho anh nghe mà mỗi lần ghen tuông lên là cái đập điện thoại tánh gì chứ mà nóng lắm đập điện thoại lúc quen chắc đập bảy tám cái là tụi em ờ, tụi em quen nhau cũng 5 ờ, năm hả dạ đúng 5 năm cưới ờ, được bao lâu rồi dạ em cưới được hai năm ba tháng 7 năm mấy rồi dạ. dạ tụi em có sống thử nhau không ờ, có quen được khoảng gần 3 năm là sống chung nhưng mà sống chung này là sống chung với chị gái của em cả hai gia đình đều biết hết chứ không phải là sống mà lén lút nhưng mà ai là người gợi ý cho cái việc sống chung với nhau mẹ vợ mới bảo là ấy thôi thì lên hai đứa ở chung đi đây là ấy là có chị là chị nữa là cho nó đỡ tiền phòng vậy thôi vậy đó <laughs> dạ ở ờ, dọn chung ở chung vậy rồi rồi có đi quá giới hạn không hay là cũng cứ cứ rề rề vậy đó <laughs> rất rề rè thôi anh chị à nói chung là lúc đó vợ khó lắm không có cho đâu nhưng mà tụi em còn rất trẻ mà đúng không dạ, dạ. còn sao mà không háo hức có có chứ anh được. nhưng mà sống chung với chị gái mà không phải là sống với nhà mà sống trong cái phòng rồi mọi gái là chung với nhau hết không có riêng biệt được thì mà chị cũng chị lâu lâu mới đi, đi mà à, quen 5 năm sống chung 2 năm thì mới cưới thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả em đẹp là không có gì luôn á dạ sống không chung với chị gái có khều khều móc móc gì không dạ có khều chứ <laughs> nhưng mà cũng làm nóng lên rồi cũng giận rồi thôi không làm được gì cả ừ. giờ biết tại sao nhỏ ít nói với ngơ ngác hoài chứ vợ em nóng tính lắm <laughs> thấy là em làm cái gì là ờ, sẵn sàng cái là quát lên à ừ. trong ừ. thời gian đó thì hai em có những cái biến cố gì xảy ra biến cố mà coi như là xém coi như nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba wow, wow. dễ sợ cái anh này lù đù vậy đó mà ảnh vác cái lù cậy ghê thiệt luôn hay là vì em em chế là em thèm nó hoài không được em nổi điên em có người thứ ba cho rồi dạ không phải lúc đó thì vợ em cũng à, đang lúc hay giành nhau á hai đứa hay cãi vã nhau lắm xuống dưới xóm thành gặp được hai nhỏ kia hai nhỏ kia em bảo quay lại em bảo là bảo thích em thích em rồi một đợt đó về nghệ an thì uh, em cũng nhắn tin qua lại sau em mới chạy từ nghệ an ra hà tĩnh qua rước về nghệ an rồi chơi mấy ngày tết luôn là rước hai bé đó <laughs> dạ, dạ nó có nhỏ Bà, à rước nhỏ, một bé à. dạ. nhỏ thích ảnh đó vậy mà dạ. em nói không có gì không thì à, rước về có ngày à rước về có ngày dạ. xong đi ăn uống đi nhậu nhẹt với bạn bè xong rồi trở về lại sao vợ biết hay vậy mà đợt đó thì tự nhiên linh tính làm sao vô tra cái số điện thoại của ảnh thì thấy sao hay nhắn tin gọi điện cho cái cô nào mà sau một hai giờ đêm ấy nhưng mà lúc em biết thì cũng là xong xuôi rồi ừ, lúc đó thì em cũng có gọi điện cho cô đó thì em nói em cũng nói là em là người yêu của anh quyền 4 năm rồi vậy đó cũng tính tới chuyện cưới hỏi này rồi thì cô đó cũng nói là lúc quen cô là anh quyền nói anh quyền chưa có người yêu <laughs> có quen có có người yêu rồi nhưng mà chia tay rồi vì bố mẹ không thích quen xa anh nói như vậy ấy. cô đó có kêu là uh, nếu như mà quen 4 năm mà ảnh còn nói dối chị tới mức độ như vậy thì chị phải nên coi lại đi đúng ừ. là cô đó cô dán thêm một câu đáng luôn ấy em nghĩ là thôi rồi em bỏ luôn á em không quen nữa đâu ừ em sốc quá nhưng mà tới hồi em em em về quê thì cũng năn nỉ gọi điện giống như cái duyên cái nợ cái số sao rồi chấp nhận bỏ qua tha thứ làm lại từ đầu rồi sau đó còn ờ, chở <laughs> cô nào nữa không dạ không từ hồi cưới giờ thì không có chuyện ghen tuông đồ hầu như là em không có quê cái thời gian mà dẫn nhau về quê đấy có cái anh đến gần nhà cũng thương lâu rồi nhưng mà em thì em có em quen ổng thì em cứ nghĩ tới ổng thôi chứ không nghĩ tới ai khác à. anh anh cũng ngỏ ý là muốn thăm nhà rồi cũng muốn cưới này kia lúc mà nếu như mà ảnh mà không không kêu bố mẹ xuống cưới thì chắc em cũng nghĩ em buông ảnh rồi ảnh kêu bố mẹ lừa bố mẹ vào từ người nghệ an đặt vé máy bay vào hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi thì thôi cũng đồng ý cưới luôn bố mẹ với bác xuống ờ, vợ có đồng ý cưới đâu bố mẹ cứ nghĩ là em với ảnh là đồng ý với nhau rồi quyết định cưới rồi thì lúc bố bà bố đặt vấn đề cưới như vậy thì em mới nói thẳng ra là em chưa có đồng ý tại vì công việc chưa ổn định em nêu nhiều lý do lắm thì lúc đó thì bên bên bên nhà trai cũng cũng tỏ vẻ không không được vui ấy. em cũng nghĩ kỹ nếu bây giờ mình không đồng ý cưới mà trong khi bên nhà trai người ta đã sắp xếp hết rồi rồi ảnh lại nói là thôi em ờ, đồng ý cưới đi thì em cứ nghĩ là chắc là anh này anh tu tâm rồi giờ biết lo cho gia đình mới vậy thôi rồi đồng ý cưới luôn như vậy là cái đêm tân hôn rồi có có, có loay hoay rồi có trắc trở hay là ngơ ngác về quay vợ đám cưới là lo ăn quay qua là nhậu nhẹt rồi xỉ rồi hết rồi còn làm gì nữa chả chả có đêm tân hôn luôn cưới ở ngoài nghệ an là ở đó 5 ngày xong rồi vào thì em đổ bệnh đổ bệnh xong rồi sau đó mới có Trời ơi, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn <laughs> lần sáu năm trời đó Rồi có vui không? Tàn sát rồi có trả Sao? thù cho nó <laughs> Tàn sát Bánh nhà lồng nóc chợ đi Em cười như khi vợ em không cuồng lắm đâu có mình nên em cuồng nhiệt dạ đúng rồi <laughs> tội nghiệp thằng nhỏ bắt ta chờ gần 6 năm trời xong rồi không cuồng nhiệt không là sao nhiệt. trời nhỏ ngơ ngác rồi em có bị sốc khi mà vợ em không cuồng nhiệt không không em cũng bình thường vậy à em bớt cuồng nhiệt luôn dạ là quen rồi tại vì cái đó nó xảy ra thường xuyên thì cho nên mình à, cũng biết cũng trai luôn rồi tới giờ luôn hả dạ đúng rồi cũng bây giờ như là có con nhỏ rồi á giờ những cái lâu lâu về khi vợ chồng có cũng được không có cũng được tại vì đi làm về mệt mạnh ai người ấy sống người ai người, người ngủ rồi thôi khiếu có thấy cái việc đó nó làm cho cuộc sống nó bị đơn điệu dạ cũng có chứ à nhưng mà tại vì có nhiều thứ nó nó nó ép mình tới như vậy á nhiều lúc cũng muốn thay đổi cũng muốn nó vui hơn nhưng mà giờ con cái đủ thứ nó lo hết cho nên là cứ vậy nó cứ đi nhưng mà em có thấy là đôi lúc em tủi thân về cái chuyện đó không dạ cũng có chứ <laughs> có Dạ, rồi em có nói với chồng không? Dạ có nói Rồi chồng nói sao? Dạ thứ nhất là còn con nhỏ mà còn công việc nó đi nữa rồi thôi về về nhiều khi như cũng mệt nữa nhiều khi nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi Dạ nó quen rồi không thay đổi được cứ vậy thôi là được rồi gì lạ lùng súng vậy <laughs> rồi bây giờ sao rồi sống với nhau thì bây giờ thấy những tật xấu của nhau như thế nào ảnh thì uh, vô tâm ít nói mà đặc biệt cái là mê game mê điện thoại kêu anh ơi giữ con là cứ tay bấm điện thoại tay con chơi sao không biết con té tụi nệm té xuống con khóc tím mặt tím mày chạy lên hỏi ủa anh con bị gì vậy không sao hết không có gì hết không nói cho mình biết lạ con bị té như vậy đâu xong sáng ngày mai vậy thấy cái đầu con u nguyên một cục trà bá vậy rồi vô tâm với vợ đặc biệt cái là vợ buồn vợ khóc gì mặc kệ gây lộn là cứ bỏ đi để vợ nhà một mình đi đá banh cũng đi đi nhậu cũng đi để vợ nhà khóc gì hình như là không có đặt cái tình cảm của gia đình lên ừ. nhiều anh sống hình như là giờ anh nghĩ cho cái tôi của anh vẫn nhiều hơn mà tới Quyền đó em Vợ em có thật xấu gì không? Em làm gì sai cũng vậy Em bảo em làm gì mà không vừa ý là cái đó đầu là la lên liền à Nhiều khi bảo em làm á Nhiều khi em cũng làm biếng em làm đó Làm là không vừa ý là bắt đầu là la là chửi ấm sùm ôm lên rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại một chút thôi Em thì... mong muốn Quyền thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh để tâm tới vợ nhiều một chút Thương con thêm một tí nữa Chứ còn hờ hững với vợ con lắm Chị cảm giác giống như em có một cái thế, thế giới riêng của em hay sao á nha Coi là khép kín lại á đúng không em em không có cái nhu cầu tâm sự không có nhu cầu bộc lộ với ai hết dạ đúng rồi thì ờ, làm về chỉ việc ăn xong rồi đi ngủ thôi là đã ít nói chuyện rồi lại ít cái quan hệ nữa à, quan hệ vợ chồng á em hiểu không dạ. thì nó sẽ rất là nhanh dẫn đến cái chuyện là sống như hai người bạn dạ mới đầu thì là hai người bạn thân về sau là hai người bạn không thân lắm rồi đi đến cái vấn đề là giống như hai người bạn mà nó gần như là người bạn xa lạ đó kiểu hai dạng bạn vậy. thân mà thân ai đấy lo ờ đó tức là nó sẽ rất là dễ dẫn đến trường hợp như vậy thành ra là tụi em phải cải thiện cái mối quan hệ như ừ, quan hệ vợ chồng này dạ. chứ còn nếu tụi em không thể như thế được dạ em cũng mong là sau cái chương trình này nhờ có sự góp ý của chị rồi lên đây vợ nói những gì mà mấy lâu nay vợ giữ trong lòng ấy hy vọng anh sẽ thay đổi được ừ. dạ. phải cải, cải thiện thì cuộc sống vợ chồng mới chất lượng được ừ, bắt dạ. buộc nghe cưng rồi. dạ, dạ cảm ơn rồi. anh chị xin chúc hai em sẽ <laughs> cải thiện được thành công dạ vâng em cảm dạ ơn dạ, anh vâng, chị em cảm ơn anh chị rồi